hôm nay ờ, chúng tôi xin gửi đến quý các bạn máy ờ, cắt đít ốc công nghiệp máy ờ, cắt đít ốc loại lớn dành cho các hộ cắt ốc thuê hoặc là quán ốc với số lượng rất là lớn à, máy chạy động cơ chạy điện gia đình thì đây là tổng thể bên ngoài của máy thì máy được làm toàn bằng bộ sắt như thế này đấy à, sơn một màu xanh sơn này là sơn tĩnh điện nhé đây sơn rất là mịn sơn tĩnh điện đây là cái ờ, phiếu ờ, để ờ, đổ ốc vào này mỗi lần cắt chúng ta có thể bỏ được từ 7 đến 8 kg ốc và cắt trong vòng 2 đến 3 phút là chúng ta sẽ cắt xong một mẻ đây là cái phiếu để bỏ ốc vào cái này là phần tay cầm cũng như phần để bảo vệ của nó còn đây là cái phần để ốc ra ở bên ngoài này chúng ta đổ ốc lên này và chúng ta có cái khóa nó ở đây thì ờ, lúc sử dụng chúng ta sẽ đóng cái khóa này vào và ốc nó sẽ bị cắt ở bên trong sau khi cắt xong thì chúng ta mở cái ờ, này để cho ốc nó chảy theo cái đường này nó ra ở đây và chúng ta sẽ hứng ờ, cái rổ hoặc là cái chậu ở đây để lấy ốc đã hoàn thành đấy còn ở trên này thì là đây là cái van nước chúng ta có thể cắm vòi nước trực tiếp ở đây để trong quá trình cắt ốc thì ờ, nước nó sẽ dội ờ, cái ờ, bụi bẩn hoặc là cái đít ốc thì cắt đi cái vụn vữa đấy ra ngoài và để giữ lại con ốc sạch thôi còn bên này là cái bộ phận truyền động của máy đây là cái motor này máy thì sử dụng motor điện gia đình 220V công suất 0,55 kW và vòng tua là vòng tua chậu 1400 vòng một phút đây động cơ dây đồng bảo hành cho quý và các bạn 12 tháng đây là đây máy thì có cái khóa mở đây đấy bạn có ốc này ra chúng ta có thể mở ra để xem bên trong máy đây là cái sàng của máy này đấy máy có các lỗ được ờ, cắt đều ở đây quý các bạn ờ, có thể đặt từ 5 ờ, ly đến 9 ly tùy theo nhu cầu của quý các bạn đây là khách ờ, yêu cầu đợt 7 ly thì chúng tôi sẽ làm 7 ly như thế này đấy rất là đều còn ở bên dưới này thì sẽ là cái dao cắt của máy dưới này thì làm bằng thép hợp kim rất là chắc chắn đây là cái lưỡi dao của nó đấy và trong quá trình sử dụng thì lúc cái này xoay thì ờ, các ốc cái ờ, đít cái đuôi con ốc thì nó sẽ lọt vào cái lỗ này và sẽ bị con dao này nó cắt đi đấy là nguyên lý hoạt động của máy đây quý các bạn có thể để ý là uh, chúng tôi đã nghiên cứu một cách rất là cẩn thận này lúc mà uh, dao đến đây thì nó sẽ vừa luôn với cái cái đường này đây cứ một lần quay như thế này thì nó sẽ tiến đến một cái vòng nó sẽ tiến đến một cái đường đây đây nó sẽ tiến đến cái đường này quay vòng tiếp theo nó sẽ đến với cái đường tiếp theo đấy rất là đều cứ đều đều như thế tính toán rất là kỹ lưỡng đấy cứ một lần quay thì nó sẽ đến một cái đường như thế đấy máy thì ờ, vừa đối với con máy nhỏ thì ờ, sử dụng ờ, hệ thống truyền động mà loa còn đối với con máy lớn này thì Ờ, truyền động trực tiếp bằng bánh răng rất là bền sau đây tôi sẽ mở uh, cho quý các bạn xem hệ thống truyền động của máy đây là cái tấm bảo vệ máy này chúng ta có thể tháo tấm này ra để xem bên trong này đây là cái phần uh, truyền động của máy này đây có các uh, bánh răng đây đây tôi sẽ quay cho bánh răng quay các bạn có thể xem được đây đấy lúc quay thì à, bánh răng sẽ hoạt động như thế này rất là bền và ổn định à, dùng trong thời gian dài thì quý các bạn ờ, nên ờ, tra dầu mỡ cho cái bánh răng này để đảm bảo cái nó hoạt động trơn tru ổn định cũng như là cũng như là mang lại độ bền cho máy đấy ở dưới này thì ờ, nó cũng có bánh răng và có một cái uh, xoắn bằng thép ở đây để kết nối giữa cái trục của máy này đây cái thép uh, cái dây thép xoắn ở đây để kết nối giữa trục của máy cũng như là cái bánh răng và ở đây thì chúng tôi có dự kèm dự phòng thêm một cái nữa đây chúng tôi sẽ để ở đây cho quý các bạn quý các bạn lúc mua sẽ có một cái như thế này nữa đấy để dùng thời gian lâu dài thì quý các bạn có thể tự thay thế ở nhà được đấy còn đây là cái ờ, lồng của nó này đây là lỗ làm rất là đều đấy ốc cứng thì ờ, cứng bao nhiêu nó cũng cắt được hết cắt đều đẹp mỗi lần ờ, cắt từ 7 đến 8 cân chỉ 2 đến 3 phút là nó sẽ cắt xong một mẻ sau đây tôi sẽ tiến hành lắp cái phần bảo vệ vào này cũng như là thẻ từ máy cho các bạn cùng xem đấy là đã xong lắp phần bảo rồi, sau đây tôi sẽ cầm máy lên cho các bạn cùng xem này. chúng ta quay rất là đều rồi đây là cái chúng ta bỏ nước này chúng ta khi thả nước vào đây thì ốc từ đây ốc có thể rơi vào trong lồng và nó sẽ tắt đi sử dụng thì chúng ta lắp cái này vào Đấy, đây là thông tin ờ, công ty này quý bạn có thể ờ, liên hệ trực tiếp vào đây để ờ, được tư vấn cũng như là uh, tư vấn kỹ thuật về máy cũng như là phần giá cả có cân nặng ở khoảng 40 cân thì ờ, còn máy còn được thiết kế ờ, hai cái tay cầm hai bên này để các bạn có thể ờ, hai người hai bên là có thể nhấc được máy đi đấy rất là tiện lợi khung thép máy được đặt trên một khúc thép rất là dày rất là chắc chắn đấy còn ở chỗ này là cái đầu ra đây đầu ra của máy bên này chúng ta xong chúng ta chỉ cần tháo thế này ra là nó sẽ ốc nó tự chảy ra ngoài này thì uh, ờ, trên đây là toàn bộ giới thiệu của chúng tôi về ờ, máy cắt đít ốc công nghiệp quý các bạn có nhu cầu mua máy cắt đít ốc loại lớn hoặc là loại nhỏ loại nhỏ thì bên chúng tôi ờ, có loại máy như thế này mỗi lần cắt được một ký và khoảng 2 đến 3 phút là cắt xong một mẻ đây thì phần cấu tạo của nó là cũng giống với con máy cắt đít ốc lớn nhưng mà nó nhỏ hơn vỏ của nó thì là bằng nhựa thôi và chạy bằng dây cu loa như thế này